sao cái máy kia sao em ném có mỗi một cục thôi nhỉ pin này pin không pin cầm sẵn đây, pin thì ai cho à, cục pin ấy cục béo đấy, cục béo cục béo kia đây ngay đây nhá Tao bị bắt rồi à? Em em em em ngang vào à soi ngôi sao ở đâu ấy nhở em mở không cần hết mẹ đầu dê này đầu dê này Ui, đầu dê này đầu dê dê ở dưới rồi đầu dê đấy để dưới rồi xuống dưới đấy nữa cái đầu dây ở tầng hai nhá ngôi sao nữa rồi em tách bó ra không tìm hình ngôi sao nữa anh bỏ ra thì cũng phải lên tầng hai mà có mấy kít dưới hết mấy kít rồi số một số một tìm tìm lại cái đầu dây đấy đầu dây như ở trong nhà vệ sinh sao ấy anh chưa bỏ ra hả bò ra rồi nhưng mà đang tìm nó lên tầng hai xong để lấy mấy cái nó luôn không được gắt ở đâu đấy còn bị đế đấy nhỉ Cay thật đấy, tầm chó Đây đây, đây, bên kia bên này, bên này nhá Đâu đâu Đây Cạnh mày đấy Đấy, đi theo em Đây rồi Sáu Không phải, mấy con kia ra, chứ nó chẳng bế một phát Đây, tụi em có medkit luôn nha, ra đây cứu là được luôn đấy Nó ở đâu rồi, tầng 2 rồi, tầng 2 rồi Cái đầu dây xong rồi lên chỗ này được đấy Alo, anh em thấy không? Ui, làm gì thế? đây rồi đây cái này chơi nó đêm nay đêm mai không chơi được rồi ừ. Này phải lấy pin rồi cứ cứ cứ tí đi phân thôi Này có thứ này, này có thứ này